Con này giữ phết anh em ạ Mồi mới nha anh em Mồi mới của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Mình đã ốm nên là nói nghe rất là khó con này họng bò này đừng em ơi nếu mà cái lông chốt là sập rồi đấy mồi mới này chơi ổn phết đấy chứ thời tiết ở Lạng Sơn giờ rất là lạnh sáu bảy độ thôi bò Ok nha anh em Mồi mới ờ, lập công Đây, rất là lạnh chỉ có 7 độ thôi Clip ngày à, mùng 1 tháng 2 2018 nhá 7 độ